của cha hay và ý nghĩa nhất trong năm nay và ngày hôm nay là ờ, bạn thì không biết là bạn sẽ gửi những ờ, lời chúc nào hay ý nghĩa để có thể bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng của cha của mình nhé và đây sẽ là những lời chúc mà tôi muốn dành gửi cho tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của chúng tôi lúc 20 giờ 30 phút tối ngày hôm nay 21 tháng 6 năm 2020 và các bạn đang nghe cảm ơn bố người đã đưa con đến thế giới này cho con sự sống và tình yêu nuôi dưỡng con nên người công lao đó không thể nào quên bố à con cũng muốn cho con bố con cũng muốn cho con của con tất cả những gì tốt đẹp những kỷ niệm sâu sắc và tình yêu thương sâu sắc của bố đã dành cho chúng con. Xin cảm ơn đời đã cho con một người cha đáng kính. Cha luôn là một trụ cột và vững chắc cho cả gia đình mình. Là niềm tự hào cho anh em tụi con và tấm gương để anh em con noi theo trong mọi nẻo đường. Con yêu cha. Cảm ơn bố. Con biết là đã không nói điều này hàng ngày với bố. Con muốn cảm ơn bố về tất cả những gì bố đã làm cho con và điều quan trọng hơn là con muốn nói con yêu bố hôm nay là ngày của cha con không có gì ngoài tình yêu thương con biết bố con mong bố muốn sống mạnh khỏe hạnh phúc là chỗ dựa vững chãi cho chúng con mẹ mất đã lâu một mình bố vất vả đã chăm sóc chúng con con những con biết những năm qua không dễ gì không dễ dàng gì với bố chúng con xin hứa sẽ tự nỗ lực hết mình để bù đắp lại những vất vả, nhọc nhằn mà bố đã phải trải qua vì chúng con. Bố à, hôm nay là ngày của cha mà con lại không thể ở gần bố. Mà chuyến công tác đột ngột kế khiến kế hoạch về thăm bố con bị bổ đổ bể. Sau khi sắp xếp công việc, con sẽ về quê. Hai bố con sẽ cùng đi ăn món gì ngon bố nhé. Con yêu bố. Con biết trong nhà con là cô con gái được bố quý nhất Vậy mà những lúc mà con vẫn làm bố buồn lòng Con hối hận vô cùng Hôm nay là ngày của cha con muốn mong bố mãi sống khỏe Mãi yêu thương và gần gũi chúng con Như từ trước đến nay Gửi lời chúc mừng ngày của cha đến tất cả đàn ông dạy con và làm thế nào để bước đi làm thế nào để có thể sống trở thành một người mạnh mẽ bố à bố biết không con rất tự hào là con trai của bố con yêu bố kiếm chúc cha không chỉ là trong ngày mà cha tất ừ, của cha mà tất cả 365 ngày đều vui vẻ, hạnh phúc. Để cho con luôn được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt và cho con được cảm nhận tình yêu thương của cha suốt cuộc đời và nhiều hơn nữa. Bố ơi, con là những người không giỏi thực hiện cảm xúc bằng lời nói. Hôm nay là một ngày đặc biệt, con chỉ gửi đến lời bố chúc thể hiện tình yêu của con dành cho bố, yêu bố. Chúc bố luôn mạnh khỏe và mãi bên ba mẹ của chúng con. Bố luôn là chỗ dựa vững chãi nhất của chúng con. Cảm ơn bố. Bố đã nói con là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng Đế dành cho bố. Và bố ơi, bố cũng là món quà quý giá nhất mà Thượng Đế đã dành cho con. Cảm ơn ba và đã sinh ra con. Cảm ơn ba đã đã nuôi dưỡng con. Cảm ơn ba đã dạy dỗ con. Cảm ơn ba đã khóc, đã cười vì con. Cảm ơn ba nhiều lắm. Cảm ơn chỉ vì ba đã chịu làm ba của con.